Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Dũng Sơn Kèo nơi mà có thể đưa ra cho các anh em những mã nhận định cùng với những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư thì ở lượt trận ngày 15 tháng 4 mình đã nhận định cho anh em một trận đó là Manchester City đối đầu với Leicester City ở ờ, còn bây giờ ở tới video này mình sẽ nhận định cho anh em thêm một trận đấu nữa đó là Chelsea đối đầu với Brighton lượt trận này sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 15 tháng 4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 phong độ bây giờ hiện tại của Chelsea được đánh giá khá là yếu kém khi mà chỉ ở mức 33%. Cùng với đó là 5 trận đấu gần nhất thì đội bóng này không thể thắng được một trận nào hết. Cùng khi mà trong 6 lượt trận gần đây thì đội bóng này để thua lên tới 3 trận để hòa 2 cùng với đó chỉ thắng được một trận đấu vào ngày 11 à, tháng 3 khi mà đối đầu với Leicester City với tỷ số là 3-1. Còn về phần sân của đội khách thì đội bóng này đang có phong độ hiện tại khoảng 67% khi mà trong 6 lượt trận gần đây thì đội bóng này có 3 trận thắng cùng với đó là hai trận hòa và một trận thua một phong độ tốt hơn khá là nhiều so với phần sân uh, phía Senchi còn về phần đội hình dự kiến hai đội bóng sẽ sử dụng thì anh em có thể thấy ở đây là về phía phần sân của Chelsea sẽ dự kiến sử dụng đội hình 4-3-3 ờ, để đối đầu với đội hình 4-2-3-1 ờ, của Victor khi mà trong à, hàng tiền đạo của Chelsea sẽ gồm có Felix, Havertz cùng với à, Sterling. Còn về phần sân phía đội khách thì sẽ chỉ có là tiền đạo đánh cao nhất đó là Ferguson cùng với là ba tiền vệ đó là Mark Alites cùng với là Mitoma sẽ thi đấu ở hàng tiền vệ trong trận đấu này và anh em có thể thấy chỉ số được đánh giá ở đây là khá là cao cho hàng tiền vệ này khi đều đánh được đánh giá ở mức khoảng à, trên 7 điểm còn đến với phần chấn thương và không thể tham gia trong trận đấu này anh em có thể thấy ở đây về phần sân với đội chủ nhà thì sẽ gồm có Amado Boya cùng với là Koulibaly sẽ không thể tham gia trong trận đấu này còn có một cầu thủ nghi ngờ đó là Chuemeka còn về phần sân phía đội khách sẽ gồm có ba cầu thủ dự kiến là không thể tham gia được đó là Jaluk Moden, Adam Lallana cùng với là Sami Teno. Còn một cầu thủ bị cấm thi đấu đó là Levi Kowit với một cầu thủ dự kiến đang nghi ngờ không thể tham gia được đó là Templay. Với đội hình dự kiến là như vậy thì đây cũng chỉ là những cái sơ đồ đội hình dự kiến mà mình có được à, trước bây giờ bóng lăn phải khoảng một ngày cái đội hình này chỉ là đội hình dự kiến thôi còn khi mà trước khi mà đá thì chúng ta mới có được đội hình chính thức đội hình này thì chỉ để cho anh em tham khảo còn muốn nhận được cái đội hình chính thức hay gì là phải đợi đến khi mà quả bóng nó lăn thì lúc đó anh em ta mới biết được đội hình chính thức là như thế nào còn ở trên bảng xếp hạng thì Picton đang có cho mình vị trí thứ 7 sau khi trải qua 28 vòng đấu và có cho mình là 46 điểm kém đội Aston Villa ở vị trí thứ sáu là một điểm cùng với đó là cách biệt với vị trí thứ nhất là à, Arsenal với khoảng 46 à, điểm trên bảng xếp hạng còn cách biệt với à, Man City đó là vào khoảng 21 điểm còn về đội chủ nhà là Chelsea thì đang có cho mình vị trí thứ 11 sau khi mà trải qua 30 vòng vòng đấu thì đang có cho mình là 39 điểm họ để uh, họ thắng 10 hòa 9 cùng với đó là thắng 10, à họ thua 11 trận khi mà thi đấu nhiều hơn uh, đội khách là Victon hai trận đấu nhưng mà họ lại có ít điểm số hơn ít hơn khoảng 7 điểm còn về một số trận đối đầu à một số trận thi đấu gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể thấy là trong vòng khoảng 10 trận đấu gần đây nhất thì uh, Chelsea để thua lên tới 5 trận và để hòa hai cùng với đó là có ba trận thắng và ba trận thắng này có vẻ là khá là khiêm tốn khi mà tỷ số chỉ cách biệt từ 1 đến 2 bàn mà thôi còn trong 5 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chưa thể thắng được một trận nào hết có một số trận thua như trận thua 2-0 trước Real Madrid ở trận uh, tứ kết lượt đi C1 vừa rồi vào ngày uh, à, 13 tháng 4 cùng với đó là trận thua 1-0 trước Wolverhampton cùng với trận thua là 2-0 trước Aston Villa và hai trận thua đó là trận thua 2-0 trước Tottenham và 1-0 trước Southampton. Thì anh em cùng mình xem qua trận thua trước Real Madrid vào ngày 13 tháng 4 vừa rồi. Thì trong trận đấu này, Chelsea được uh, đội chủ nhà Real Madrid chấp với mức chấp là 0.75 chạy và tỷ số đã về là 2-0. Và trong trận đấu này thì có khá là nhiều thẻ thì được rút ra, đó là khoảng uh, à, 5 thẻ vàng cùng với một thẻ đỏ Hai bàn thắng là được ghi vào lúc 21 phút do công của Benzema cùng với bàn thắng thứ hai là phút 74 do công của Asensio. Và trong trận đấu này thì ờ, quyền cầm bóng thuộc về Real Madrid khoảng 57%, còn phía Chelsea là 43%. Trong đó có 6 phạt góc cùng với là ờ, một thẻ đỏ và 5 thẻ vàng khá là nhiều thẻ trong một trận đấu như thế này còn về phần sân phía đội khách là Victor thì trong 10 ờ, trận đấu gần đây nhất đội bóng này để thua một trận cùng với đó là thắng được 5 trận và để thua à, để hòa là 4 trận đấu. Thì có một số trận thắng như là trận thắng 2-0 trước uh, Bournemouth, trận thắng uh, ờ, 5-0 trước Green Bay, trận thắng 1-0 và 4-0 trước West Ham. Còn về một số trận đối đầu gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể thấy ở đây là trong 4 trận đối đầu gần nhất thì à, có lên tới 3 trận hòa trận hòa với tỷ số 1-1 vào ngày 19 tháng 1 năm 2022 cùng uh, hai trận hòa 1-1 và 0-0 ở năm 2021 và trận đối đầu gần đây nhất là với tỷ số 4-1 nghiêng về phía Victor vào ngày 29 tháng 10 năm 2022 ở mùa giải giải này với uh, ở lượt trận uh, ở vòng thứ 14 khi mà trong trận đấu này Chelsea chấp uh, ờ, đưa ra mức chấp là 0.25 trái và đã để thua với tỷ số là 4-1. Trong trận đấu này thì có hai pha là phản lưới nhà ở phút thứ 14 và 42 của hiệp 1. Cùng với đó là trong trận đấu này thì Chelsea cầm ờ, bóng lên tới 59% nhưng mà chỉ ghi được một bàn thắng mà thôi. Điều đó chứng tỏ là Chelsea chưa biết tận dụng cơ hội còn về ờ, với những cái thông tin mà mình đã đưa ra cho anh em á thì liệu rằng trong trận đấu này chàng cái sẽ đưa ra cho các anh em một mức cược chấp như thế nào thì anh em có thể thấy ở đây là trong trận đấu này thì Chelsea đối đầu với Victor sẽ được đưa ra với mức kèo đồng ở kèo châu Á cùng với là kèo tài xỉu nằm ở mức 2.5 à, do bỏ một vào tài thì sẽ ăn được 0.97 và bỏ một vào xỉu sẽ ăn được 0.99 còn về kèo đồng á, thì à, anh em bỏ một vào à, Chelsea thì sẽ ăn được 0.99 à, và bỏ một vào Victor sẽ ăn được 0.97 thì liệu rằng với những cái mã kèo như vậy thì anh em sẽ tin tưởng vào kèo nào thì sau đây mình sẽ đưa ra một số nhận định cho anh em có thể tham khảo ở trong trận đấu này với cái khoảng cách hiện tại của Chelsea trên bảng xếp hạng khi mà còn cách biệt với top 5 là Tottenham với khoảng 14 à, điểm thì cái việc mà đội bóng này nhận được vé tham dự à, C1 vào mùa sắp tới là điều là không thể nữa rồi cùng với đó là ở trận đối đầu gần nhất của hai đội bóng thì Victor đã đâm vào lưới Chelsea lên tới 4 bàn thắng. Cùng với đó là trong 4 lần đối đầu gần đây nhất thì à, nếu mà tính theo kèo châu Á thì Victor đã ăn trọn vẹn 4 kèo à, 4, 4 lần khi mà đối đầu với Chelsea ở các lượt trận gần đây cho nên trong trận đấu này mình sẽ nghiêng về phía big ton hơn một chút nên mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo đó là big ton à, ở mức à, kèo đồng không không trái bỏ một ra ăn 0.97 đây là một kèo mình sẽ đưa ra cho anh em ở trong video ngày hôm nay còn về kèo tay xỉu đang được niêm yết ở mức uh, à, 2.5 thì mình sẽ nghiêng cho anh em về kèo xỉu bỏ một ra ăn 0.99 bởi vì như những cái thông tin mà mình đã đưa ra cho anh em á, thì à, phong độ hiện tại của Chelsea là một phong độ khá là thấp cùng với đó là bên phía Victor trong cái trận đấu này thì sẽ tận dụng cơ hội khó khăn của Chelsea để giành chiến thắng ở cái trận đấu này cho nên mà cùng với đó là những cái trận đối đầu gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể thấy là tỷ số đều chỉ nằm ở mức hai trái chưa chứ chỉ có hai trận đấu đó là trận đấu vào ngày 29 cùng với đó là trận đấu ngày 15 tháng 9 là hai trận đấu có nhiều hơn hai bàn thắng chứ còn trên 6 trên 8 trận đấu gần đây nhất của hai đội bóng mà đối đầu với nhau thì chỉ có hai trận đấu này là nổ về kèo tài mà thôi nên trong trận đấu này anh em hoàn toàn có thể tin tưởng vào kèo xỉu bỏ một ran 0.99 ở trong trận đấu này và đây cũng chỉ là video nhận định sớm của Dũng nên anh em chỉ nên tham khảo khi mà có cái kèo chính thức thông tin chính thức liên quan đến trận đấu á, thì mình sẽ đưa ra cho các em các kèo ngon ăn và chắc ăn hơn còn những cái kèo đó ở đâu thì chắc chắn anh phải, anh em phải liên hệ cho mình qua số zalo cùng với đó là số telegram mình có đang để ở trên màn hình ở đây và anh em nào muốn chơi một cái trang chơi mà có thể chơi được các kèo như là kèo góc kèo thẻ hay là kèo tỷ số kèo à, bàn thắng các và rất là nhiều kèo khác thì anh em hãy liên hệ cho mình cùng với đó là Zalo và Telegram mình để trên màn hình để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi cùng với những mã kèo ngon ăn và chính xác để anh em có thể tham khảo và đầu tư thì video nhận định ngày hôm nay của mình đến đây cũng xin phép kết thúc thì hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo chúc anh em may mắn